Kính thưa đại chúng, ờ, có ờ, câu hỏi từ nick Facebook. Bạn Dương Anh Tú hỏi rằng, Kính thưa Thầy, con vẫn chưa hiểu câu nói đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Thầy ạ, à, câu đó liệu có phải dạy cho chúng ta rằng khi đi với người tốt thì mình phải làm điều tốt, khi đi với người ác thì mình cũng phải theo cái ác của họ thì mới tồn tại được trong cuộc sống này phải không hả Thầy? con rất băn khoăn với câu nói này, con xin Thầy giải thích cho con được hiểu, con xin cảm ơn Thầy. Thì kính thưa đại chúng, câu tục ngữ đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy chúng ta cũng thường nghe, nhất là trong nhà chùa mình có Phật đây, phải có cà sa đây rồi, nghe không? Nhưng ta rất thường nghe, Phật tử chúng ta cũng hay dùng câu này. Nhưng mà bạn Tú này thì bạn chưa hiểu rõ, bạn nói là câu này nghĩa là dạy chúng ta đi với người tốt thì ta ta làm ta sống tốt còn đi với người ác người xấu thì ta cũng phải ác xấu như họ nghe không Đấy, thế thì có đúng không để mình tồn tại thì thưa đại chúng quả thật ở trong thế gian của chúng ta thì có hai hạng người một là người người thiện hai là người ác tất nhiên có thể có một cái hạng thứ ba là nửa thiện nửa ác hay là không thiện cũng không ác nha nhưng cái hạng này thì nó lập lờ ta không nói và thế ta nói hai cái cực một là thiện hai là ác biểu tượng cho cái thiện tối thiện rốt giáo thiện đó là đức phật và biểu tượng cho cái ác rất ác đó là ma cho nên phật với ma mình gọi là hai thái cực nghe không cũng giống như âm và dương vậy đó thế thì cái câu nói này ấy, nói là đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy nó không phải câu nói của nhà phật nhưng mà chúng ta thì cũng có thể hiểu nó thế này và vận dụng nó được đây là câu tục ngữ cũng xuất hiện khá lâu rồi chắc chắn phải phải sau khi có đạo phật nghe không Ê, đi với phật mặc áo cà sa à, thì chúng ta phải xác định cái người đi này nè cái người mình này này mình là người gì à, mình đi với phật mình mặc áo cà sa thì cái câu này thường nói là thường khi mà cái người vận dụng câu này dùng câu này thường tự cho mình là người tốt con là người tốt đấy con ạ à, nhưng con đi với phật thì phải biết mặc áo cà sa con đi với ma phải biết mặc áo giấy chứ còn à, mình mà lại là ma rồi thì thôi khỏi cần phải nói đúng không mình là thiện nhưng mà đi với phật thì con mặc áo cà sa còn mà con là thiện con đi với ma cũng phải biết mặc áo giấy nghe không Thế tức là mình phải khéo léo tùy thuận để được lợi ích để biết sống người ta gọi là biết sống đó, đó. Thì cái câu nói này nó có cái ý nghĩa là như vậy. Chứ không phải như bạn Tú này, bạn nói là đi với người tốt thì ta tốt, nhưng đi với người xấu, người ác ta cũng phải xấu ác như họ. Không phải. Cái đấy không đúng mục đích câu này. Nghe không? Đi với ma mặc áo giấy. Nghe không? Tại sao lại ma mặc áo giấy? Cái này nó cũng là xuất phát từ cái chuyện chúng ta đốt vàng mã đấy. Cho nên nghĩ là ma mặc áo giấy, nhưng thật ra thì ma cũng có được mặc áo giấy đâu vàng mã cũng đốt thành cho thành khói hết chứ ma cũng có được mặc áo giấy đâu nghe không nhưng mà các cụ nhà ta khéo vận dụng thành cái câu tục ngữ như thế yeah. thế thì cái câu này nói là chúng ta sống trong đời khi ta chưa phải là những cái đối tượng có đủ cái lực như đức phật như các bậc thánh vào hay như cái bậc có oai đức vào chúng ta cũng không phải là ma ta không phải đạt được cực thiện tối thường thiện như phật các bậc thánh nhân hay các bậc có oai đức có oai lực chúng ta cũng không phải là ma nữa mà ta là người thiện nhưng để tồn tại trong cái xã hội mà nó có cả hai cái thái cực thiện và ác này chúng ta phải khéo biết tùy thuận à, thì chúng ta dễ tồn tại dễ sống mà cái câu này nó hợp với câu gọi là biết thì sống đấy không biết thì chết khôn chết dại chết mà mà biết thì không chết là thế đấy nghe không đấy. chúng ta biết sống đi với ma tức là ma ở đây là những cái người xấu người ác những thế lực xấu thì chúng ta phải khéo biết tùy thuận để chúng ta tồn tại và để chúng ta đạt được mục đích tốt đẹp của chúng ta, phải khéo. Thì nhà Phật chúng ta thì có câu gọi là biết hòa quang đồng trần, và gọi là tùy duyên mà bất biến. Đấy, cái người biết tu Phật thì biết tùy duyên nhưng mà bất biến. Nè, hoàn cảnh nào ta tùy theo duyên đó nhưng mà ta bất biến. Cái đạo lý, cái đạo ta phải giữ không thay đổi. Nhưng đạo là uyển chuyển, và, vâng, và tùy theo duyên để chúng ta hóa độ chúng sinh. Đó, nhé. Chứ không phải câu này là đi với người ác, ta phải ác như họ. À, thì không đúng với cái câu tục ngữ này. À, bạn Tú phải hiểu như vậy. Nha. Câu này muốn nói chúng ta tùy duyên. Khi chúng ta mà có lực mạnh rồi, như Đức Phật thì Ngài có cần phải đi với ma mặc áo giấy đâu? Ngài không cần, đúng không? Ngài đến là Ngài điều phục ma luôn. Ngài đủ lực. À, hay là ông vua ở cái nước này chẳng hạn một cái đất nước ông to nhất rồi ông chả phải mặc áo giấy với ai cả vì mình là mặc áo giấy là vì mình chưa có lực mình cũng không ác như ma mình chưa có lực nghe không? cho nên ta phải mặc áo giấy để ma nó không hại ta nó thấy mình mình giống nó phải không? mà nhà phật thì gọi là đồng sự nhiếp á. trong cái đồng sự nhiếp để giáo hóa chúng sinh cũng có cái này phải không? Ừ, ta cũng có thể đi với cái người xấu nhưng ta không phải là người xấu gọi là hòa mà không tan vậy đó đấy, thì đấy mới đúng cái tinh thần cái câu tục ngữ này muốn như vậy câu tục ngữ này không thể hiểu nó là là chúng ta là cái kẻ gọi là là lươn lẹo giả dối phải không câu tục ngữ này không dạy chúng ta giả dối mà chúng ta phải biết tùy thuận để chúng ta đạt được mục đích đạt được lợi ích nhé thì xin bạn anh tú hiểu như vậy à, a di đà phật